Xin chào tất cả mọi người à, Phước Sửu đang đứng tại dự án à, Zai River Country One là một à, phân khu đầu tiên của dự án Zai Gai Nhà Bè thì à, hôm nay Phước Sửu sẽ giới thiệu cho quý chị một ừ, căn biệt thự 10 x 20 tại dự án này nhé căn biệt thự 10 x 20 này thì được thiết kế gồm một trệt hai lầu và sân thượng áp mái và bây giờ Phước Sửu cùng với mọi người khám phá chi tiết bên trong để xem căn biệt thự của GS này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 Bất động sản mà chúng tôi đem đến cho quý vị ngày hôm nay đó chính là biệt thự song lập 10 x 20, đường 12 m, hai mặt tiền trước sau và với tổng diện tích là 200 m 2 thiết kế 2 tầng áp mái. Biệt thự song lập Zai River County Zai Guys Nhà Bè là một trong những sản phẩm đáng mua tại khu đô thị 350 ha của GSENC Hàn Quốc tại Nam Sài Gòn. Bởi vị trí trong khu compound hoàn toàn khép kín, an ninh 24 trên 24, thiết kế tinh tế, chất lượng công trình cao và quy mô của siêu dự án GS Metro City. Vị trí của biệt thự song lập Zai River County One, Zai Guys nhà bè cũng có những đặc điểm như sau. Thứ nhất là thuộc tiểu khu A31 và A32. Thứ hai là nằm ở mặt tiền đường nội bộ. Thứ ba là có ba mặt thoáng. Thứ tư là có một mặt tiền đường và cuối cùng là một số căn đối diện và Villa Pocket Garden. Và sở hữu riêng cho mình một căn biệt thự tại đây cũng sẽ giúp cho quý anh chị thừa hưởng được nhiều tiện ích đẳng cấp và tiện lợi có trong khu vực. Và nơi đây sẽ là khu đô thị hội tụ các cư dân ưu tú, một cộng đồng cư dân văn minh, thân thiện, năng động và đảm bảo an ninh tuyệt đối và dự án này cũng là một trong những dự án lớn trên thị trường bất động sản, đang nhận được rất nhiều sự quan tâm đến từ nhiều khách hàng. Và GS Metro City là khu đô thị tầm cỡ phía nam Sài Gòn với quy mô rộng lớn và chú trọng vào chất lượng, kết cấu bền vững tiện sử dụng, đáp ứng cho nhu cầu của số đông đại chúng. Sự cân bằng trong cuộc sống cũng là mục tiêu của những nhà kiến tạo từ chủ đầu tư, các đơn vị thiết kế, thi công, giám sát và vận hành khi phát triển nên dự án Skyguys nhà bè này. Vừa nghe thì chúng ta có thể thấy là có vẻ rất là dễ dàng, nhưng thực tế thì lại đòi hỏi sự tỉ mỉ, cái nhìn rộng lớn để có thể bắt nhịp sống khu đô thị bận rộn, tốc độ đô thị hóa tại thành phố Hồ Chí Minh